Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021, tức ngày 18 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Canh Tý. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngọ Tý tương xung, người tuổi Tý có thể cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi mọi việc diễn ra chệch với quỹ đạo bạn mong muốn, Lúc này, bản mệnh có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Ngày có chính quan nhập cục, con giáp này sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn mới mong đạt được mục tiêu mình mong muốn. Đừng thấy khó đã vội nản lòng trùn bước, bạn càng dũng cảm đương đầu với khó khăn bao nhiêu, bạn càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh bấy nhiêu. Thủy hỏa bất xung gây ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của những chú chuột khi hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác thách thức lòng tin hai bạn dành cho nhau. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, nếu thiếu lòng tin nơi nhau, tình cảm này sẽ rất khó bền lâu. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể dạn nứt vì những chuyện không đâu. Bản mệnh vốn dĩ cho rằng sau những cố gắng của mình tình cảm sẽ thêm phần thắm thiết, nào ngờ nỗ lực từ một phía thì chẳng thể làm nên chuyện, có những chuyện không ai mong muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra, có những khúc mắc dù đã cố tháo gỡ nhưng vẫn chẳng thể khiến người ấy cảm động. Con giáp này không thể nào lường trước được hết những chuyện đó, đành phải chấp nhận dù trong lòng đau đớn ngậm ngùi. Ảnh hưởng tiêu cực của thương quan nên hôm nay khía cạnh công việc và tài chính của những chú trâu cũng có phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất kỳ tài khoản nào và hãy nhanh chóng sốc lại tinh thần trong công việc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp che chở, nỗ lực của người tuổi dần đã được ghi nhận và bạn có thể được tuyên dương trước tập thể để làm gương cho mọi người. Đây là bàn đạp để con giáp này tiến lên, tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn, chiếm vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi điều đó rất tốt cho tương lai của bạn. Những mối quan hệ rộng rãi có thể giúp đỡ bạn mỗi khi khó khăn hoặc khiến bạn thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Mộc sinh hỏa, nếu đang độc thân, những chú hổ hãy tự tạo ra cơ hội gặp gỡ người khác dưới nhiều hơn nữa, bạn sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia cho mình. Còn nếu là người hoa đã có chủ, thì tình cảm của hai bạn sẽ được dịp thăng hoa hơn bao giờ hết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão. Trong ngày hôm nay chính Ấn Độ mệnh, Bản mệnh đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng giành được không ít thành quả, vì thế chuyện được cấp trên ưu ái cất nhắc cũng không quá xa nữa. Ngọ mão tương phá cho thấy người tuổi mão cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin xấu bất ngờ ập đến trong ngày hôm nay. Những gì bạn đạt được đang trở thành miếng mồi béo bở thu hút tiểu nhân, những kẻ ghen ghét sẽ tìm cách lợi dụng để chiếm đoạt công lao của bạn. Ngũ hành tương sinh sẽ giúp những chú mèo đón cơ hội nhân duyên khá lớn. Bản mệnh được đào hoa chỉ lối cho thấy được đâu mới là người thực sự phù hợp với mình. Tình yêu chẳng phải thứ dễ dàng tìm thấy. Nếu đã có được trong tay thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi thìn báo hiệu bạn sẽ có một ngày bận rộn nhưng bù lại tiền bạc thu về rất khả quan. Tuy có phần vất vả hơn nhưng khi nhìn thành quả thu về thì bản mệnh không thấy cực nhọc gì nữa, càng quyết tâm phải cố gắng, nỗ lực hơn vì tương lai tốt đẹp. Với người làm kinh doanh, thời cơ phát tài đã tới gần, nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể giảm bớt nhiều khó khăn, chắc trở không đáng có, cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được với thành công. Hỏa sinh thổ, gia đình ấm êm là điều mà những chú rồng luôn thấy tự hào. Bạn yêu tổ ấm nhỏ bé của mình, đó là nơi bạn luôn muốn trở về sau bao rồng bão ngoài kia. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để bạn luôn cố gắng vượt qua mọi trắc trở. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Tỷ kiến mang tới cho người tuổi tỵ sự quyết đoán và dứt khoát khi phải đứng trước các lựa chọn quan trọng của công việc. Nhờ thế mà công việc của bạn tiến triển khá tốt nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Ngoài ra, tình hình tài chính của bạn cũng được cải thiện đáng kể khi quyết đoán hơn. Đôi khi một chút liều lĩnh có thể giúp cho ta đạt được thành quả vô cùng mỹ mãn. Thời cơ đến, bản mệnh quyết định làm theo giác quan thứ sáu của mình và thu về tiền bạc đầy tay. Ngày hỏa khí vượng, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt là người cao tuổi, người có tiền sử bệnh, người đang gặp áp lực. Ngoài việc nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm bớt căng thẳng thì bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, tránh nóng giận hay bất ngờ mà hại thân thể, rất nguy hiểm giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Ngọ ngọ tự hình gây ra những tác động xấu khiến tâm trạng bản mệnh không được tốt lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an trong lòng. Cứ thế, bạn vẫy vùng trong khó khăn mà chỉ mong có ai đó tới chỉ dẫn mình thoát khỏi tình trạng hiện tại. Cũng trong hôm nay, trạng thái tinh thần bất ổn nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính. Nếu muốn tiến bộ, bạn cần lắng nghe những lời nhận xét chân thành thay vì chỉ nghe những lời su nịnh giả dối. Kiếp tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc, tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người đánh mất đạo đức để làm những việc xấu xa nhất nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Ngọ mùi nhị hợp, người tuổi mùi trong hôm nay đang có lọc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn, Chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ, mang về cho con giáp này khoản thu dùng dình trong tay. Bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình đã đề ra, đừng để những lời nói của người ngoài tác động mà khiến mình chùn bước. Lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân. Thương quan ngáng trở gây không ít khó khăn cho công việc của những người làm công ăn lương, bạn cần kiểm soát bản thân tốt hơn, chứ nên buông thả, làm mọi chuyện theo ý mình, tùy tiện theo sở thích. Những điều đó sẽ khiến cho công việc của bạn khó có thể tiến triển một cách tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thiên tài mang đến cho người tuổi thân những tin vui về đường tài lộc khởi sắc sẽ giúp cho những bạn đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay. Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của những chú khỉ lại chẳng được như ý muốn. Dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên đã bỏ bê gia đình thiếu sự quan tâm vun vén, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhòa và mất đi tính tương tác cần thiết. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. 10. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu, chủ nhật này bạn may mắn gặp được chính tài nên thoải mái đón nhận những vận may về tiền bạc. Hiện tại bản mệnh có được nguồn thu khá ổn định từ công việc của mình, Vận trình sự nghiệp tăng tiến nên vận tài lộc cũng khởi sắc hơn nhiều, bản mệnh cần kiệm gom góp nên khoản tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này kém phần suôn sẻ. Chẳng gặp được người nhí hoặc gặp rồi cũng là có duyên vô phận, bản mệnh có phần khép mình và từ chối cơ hội yêu đương có thể đến với mình, đóng lại cánh cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm nữa. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà bếp, bếp lò,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 Tốt nhất, bạn hãy nghe mách bảo từ lý trí, phân tích mọi việc dựa trên những con số, những góc độ thực tế nhất, điều đó sẽ giúp ích cho công việc của bạn hơn. Nếu bạn tuân thủ đúng điều này, ngày hôm nay sẽ diễn ra trôi chảy và không có điều gì đáng lo ngại cả. Ngũ hành xuống khắc cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý. Một phần lý do là sự cố chấp của bạn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu bạn biết lắng nghe hơn thì mọi việc đã diễn tiến theo hướng tích cực hơn